các bạn đã quay trở lại với trên ờ, channel của mình thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái văn hóa phương Tây và văn hóa phương Đông à, chúng ta không cần phải đi qua nước ngoài hay là chúng ta cũng không cần phải tiếp xúc với ờ, người Tây chúng ta có thể hiểu được một phần nào về văn hóa phương Tây và văn hóa phương Đông qua hai cái bàn cờ đó là bàn cờ vua bàn cờ tướng bàn cờ vua thì đại diện cho phương Tây và bàn cờ tướng thì đại diện cho phương Đông thì hai bàn này hai bàn cờ này thì nó đã có từ rất lâu rồi cho nên là à, mình chỉ chia sẻ những cái khía cạnh về cái văn hóa tại cái thời điểm đó thời điểm xưa tại vì ngày hôm nay thì cái việc đi lại giữa các quốc gia nó rất là, là dễ rồi cho nên là cái văn hóa của phương đông và phương tây ít nhiều thì nó cũng đã pha lẫn vào nhau nó đã pha lẫn vào nhau nó không còn à, à, giống như ngày trước nữa đó đó giống như ngày trước thì có nhiều người cũng đã tây quá có nhiều người cũng ờ, theo ờ, chủ nghĩa phương đông cho nên là ngày hôm nay thì nhưng mà những ngày xưa có nghĩa là giữa tây và ta nó, nó không có qua qua gia, gia chạm nhau nhiều và ít nhiều, nhiều người biết về tây ít nhiều người biết về ta thì nó rất thể hiện rất là rõ qua cái bàn cờ này và cũng là một cái ờ, không biết là ngẫu nhiên hay là như thế nào thì hai bàn cờ này đều có 32 quân và được chia làm hai phe đó đó là đánh nhau à, hai phe thì đều có là 32 quân thì một điều mà đặc biệt trong cái bàn cờ vua đó chính là có người có hoàng hậu có hoàng hậu có nghĩa là có người nữ còn trong bàn cờ tướng thì tuyệt đối là không cho nên đó là điều mà các bạn có thể nhìn thấy là ở bên tây nó có nữ hoàng các bạn nữ hoàng là lớn nhất đó à, chứ ít ít à, ít khi nào mà các bạn nghe được là vua mà lớn lắm nghĩa là nữ hoàng là lớn thì có nghĩa là điều đó người ta rất tôn trọng cái người phụ nữ à, ở trong mắt phương tây thì coi như là tây là nam nữ bình quyền đó thậm chí là lady first có nghĩa là nữ à, sẽ được ưu tiên hơn là nam sẽ được à, bảo vệ hơn là nam thì trong các bạn cờ tướng thì không có cái ờ, quân hậu cho nên là trong bạn à, ờ, trong văn hóa phương đông thì người nam có nghĩa là sẽ là người mạnh nhất còn nữ thì không có nhiều nhiều quyền à, nhiều quyền lợi gì cả đó cho nên là không có trong cái cái cái, cái, cái bàn cờ thì nó một phần nào nó ảnh hưởng tới là của văn hóa phương Đông đó, thì các bạn cũng có thể thấy thêm trong các bạn cờ tướng thì cái quân sĩ và quân tượng à, quân sĩ thì nó chỉ nằm ở trong nội thành thôi các bạn nó chỉ đánh đi được trong nội thành còn quân tưởng thì chỉ đi được trong quốc quân tượng thì chỉ đi được trong quốc gia thôi đó thì cái quân sĩ trong nội thành và kề kể cận vào ông vua và ông vua ông cũng chỉ ở trong nội thành thôi ông không thể đi ra khỏi ngoài thành ông không thể nào đi ra khỏi ngoài thành thậm chí là ở trong cái quốc gia của ông luôn thì ờ, các bạn có thể thấy là trong phim cũng vậy đó thì tướng hay là vua hay là những người lãnh đạo cấp cao thì họ chỉ ở một chỗ thôi họ điều hành à, ra bên ngoài đó. còn những tên sĩ có như là những tên giống như những tên cận kề định định bợ thì nó ở trong nội thành đó nó cũng không có đi ra ngoài nó cái quyền cái sức mạnh của nó không có thực thể hiện lớn ừ, sức mạnh của quân sĩ đó, nó giống như là có nghĩa là ở ngoài thua là thằng sĩ nó cũng thua luôn chứ không sĩ nó không có tác dụng gì cả ừ, thì vua cũng chỉ ở trong nội thành thôi chỉ tay rồi các bạn cứ làm theo thôi ừ, không phát huy được ừ. à, còn về và bên cờ vua đó thì à, vua có thể đi tất cả các bạn kể cả đi vượt biên giới luôn các bạn đi vượt biên giới luôn đó. còn à, bên vua thì nó không có quân sĩ à, không có quân sĩ mà chỉ có ờ, không có quân sĩ rồi ờ, tất cả các quân á, thì nó sẽ coi như là được đi hết có nghĩa là tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau không có phải ờ, bị hạn chế cái gì cả có nghĩa là vua của bên dân quả phương tây thì người ta sẽ đi được hết có nghĩa là người ta rất là bình đẳng bình quyền người ta có thể đi ra ngoài đánh chiến để mà hỗ trợ lính hỗ trợ lính đó thì cái điều này các bạn có thể thấy qua cái phim ảnh đó, thì bên phương đông á mà khi khi mà đi đánh trận á mà chết thằng tướng là coi như thương quân thua hết quân tự lòng đồ hàng tại vì không có ai điều khiển nữa còn cái quân của bên phương tây á thì không tướng chết thì chết các bạn đó, vẫn tiếp tục đánh thậm chí là còn một cái nhóm nhỏ còn một gọi tàn binh đó họ cũng có vẫn thể lật lại thế cờ được luôn đó, lật lại thế cờ được à, thì đó là hiện rất là rõ ở trong cái ờ, văn hóa ờ, phương tây và phương đông qua cái mặt cờ vua thì còn một điều nữa có nghĩa là cái quân mà tốt đó các bạn trong bàn cờ à, cờ tướng á, thì khi mà đi qua bên sông á, thì à, sẽ được đi ngang à, có nghĩa là khi mà qua một tốt mà đã đi bên sông có nghĩa là đã coi như là mình gọi là lập chiến công lập chiến công thì sẽ được thăng thăng bậc đó, thăng thăng bậc nhưng mà khi thằng tốt đi đến cuối cuối bàn cờ của bàn cờ tướng thì thằng tốt đó vô tác dụng phế phế nhưng mà thằng tốt của bên cờ vua mà khi mà họ đi qua tới cuối bàn cờ ở bên phía địch đó cũng có nghĩa là lập chiến công chiến công hiển hách rồi đó thì nó sẽ được phong hậu phong xe phong mã phong tượng tùy muốn phong nào là phong có nghĩa là một cái người lính ở trong quân đội à, à, của văn hóa phương tây thì khi mà các bạn lập chiến công thì vẫn được thăng thăng hạng giống như là những thằng tướng chỉ huy kia không phải sợ còn trong quan giáo phương tây là khi các bạn lập nhiều chiến công hiển hách rồi cuối cùng các bạn cũng thành phế nhân giống như hàng tính đó các bạn nếu bạn các bạn coi phim các bạn cũng sẽ bị phế nhân hoặc là chết chứ các bạn không thể nào làm vua được đó à, thì à, à không thể nào mà làm tướng cao được đó thì à, có nhiều cái ý nghĩa trong cái hai cái bàn cờ lắm các bạn trong lãnh đạo doanh nghiệp cũng vậy nữa đó khi mà các bạn làm ở trong cái um, công ty của ờ, Đài Loan Trung Quốc hay là phương Đông á, thì thằng chủ thằng quản lý hay là thằng chủ cứ áp đặt các bạn các bạn cứ làm theo cái khuôn của nó nó ít có cho các bạn nhiều cái cơ hội để các bạn phát huy ừ, còn phương Tây thì khác phương Tây nó sẽ cho các bạn ờ, phát huy phát huy hơn ừ, thì à, còn trong cái bàn cờ vua thì con tốt mà đứng trên con xe trước mặt con xe đó các bạn thì chỉ có à, trong các bạn cờ tướng chứ con tốt nó đứng trước mặt con xe thì nó sẽ được con xe nó bảo vệ các bạn nó được con xe bảo vệ còn những cái đứng trước mặt mấy con khác thì à, có nghĩa là con à, mấy con khác á, đứng khơi khơi ở phía trên á ở con tốt khác nó khơi khơi phía trên nó sẽ không được bảo vệ không được bảo vệ ai không ai bảo vệ nó chạy chỉ có à, hơn là hai con hai bên bia là được hai được, được, được con xe bảo vệ thôi còn con còn trong mà cờ vua đó các bạn thì tất cả các dạng tốt đều được bảo vệ các bạn các cái dạng tốt thì bảo vệ lẫn nhau xe bảo vệ hậu bảo vệ tất cả tượng bảo vệ ừ. thì uh, điều đó chứng nghĩa là trong gót phương tây kể cả các bạn làm thằng lính các bạn vẫn được hỗ trợ thì phía sau hỗ trợ từ từ cấp, tướng cấp cao ở phía sau hỗ trợ cho các bạn để các bạn tiến lên đó để các bạn không phải sợ chết à, các bạn tiến lên chiến đấu còn trong mặt cờ tướng thì chỉ có hai con hai bìa là được hỗ trợ nhưng mà ít có ai mà chơi mà khi là đi hai con hai bìa lắm đi đi ở phía khúc giữa thôi thì khúc giữa đi lên là chết đi lên là chết đi lên là chết đó là chính là do cũng các bạn coi phim các bạn sẽ thấy trong chiến tranh thì bên phương đông đó là chơi lấy thịt đầy người đó ùa lên là chết hết chết ùa lên cứ ùa lên đi chết chết chết còn trong bán phương tây là lấy thịt nhiều đó thì lấy thịt nhiều đương nhiên là phải có sự hỗ trợ phía sau mặc dù ùa lên cũng chết nhưng mà họ có sự hỗ trợ phía sau thì cái tinh thần chiến đấu của họ rất cao à, họ sẽ có thể đánh bại được 1 đến 10 chẳng hạn 1 đến 5 1 đến 3 đó trong cái doanh nghiệp cũng vậy khi các bạn làm ở trong cái dân công ty phương Tây thì các bạn sẽ được hỗ trợ từ ở phía sau từ những cái người lãnh đạo phía sau còn cái kia còn khi các bạn làm trong công ty mà của phương Đông á thì thí chốt giữ xe các bạn gọi là thí tốt thí tốt giữ xe nghe cho mày chết để tao bảo vệ tao à. thì à, trong cái bàn cờ vua ở ờ, bàn cờ tướng này thì cái này mình thấy ờ, có nhiều cái điểm à, tượng cũng vậy nữa bạn tượng không thể nào quá sông được bạn đó. pháo thì cũng phải có ngồi thì mới bắn được mã cũng bị cản trong cái bàn cờ tướng đó có nghĩa là các bạn không thể phát huy được hết các bạn đều có một những cái cản trở những cái vướng ở trong cái văn hóa phương đông bởi cái thằng vua ở phía trong thành đó nó không có đi ra được nó không có cho nó cũng phân bổ các bạn làm đó đó đó đó nó còn trong bàn cờ tướng có trong bàn cờ vua thì các bạn không bị cản quân nào cũng đi tung hoành ngang dọc hết có nghĩa là nó cho cái cho bạn thấy được là trong cái bản phương tây nó có linh hoạt cơ động và nó tự do rất là tự do nha các bạn nó không bị gò bó giống như là ở trong văn Bắc phương đông trong văn hóa phương đông thì các bạn rất là bị gò bó à, bây giờ thì mình không tính nghe bây giờ có thể là có những cái ờ, trường hợp là người ta đã bị bị lai bị bị ờ, bị, bị hòa nhập đó, thì nó sẽ pha trộn với nhau nhưng mà phần lớn phần lớn bây giờ cũng vẫn còn ở trong cái văn hóa phương đông ừ, thì à, thì à, qua cái bàn cờ tướng thì các bạn cũng có thể nhìn thấy à, được cái văn hóa ít nhiều một phần của văn hóa phương đông về văn hóa phương tây ở đây mình tại vì bằng cờ tướng nó xuất phát từ xa xưa bằng cờ tướng bằng cờ vua xuất từ xa xưa rồi cho nên là cái nếu mà đúng cái thời điểm xa xưa đó nó sẽ thể hiện rất là rõ à, về văn hóa phương đông và văn hóa phương tây thì à, nếu mà các bạn còn à, thấy cảm thấy là à, còn những cái gì mà có thể à, à nói lên được văn hóa phương đông và phương đá phương tây à, cho trong cái bàn cờ tướng và cái bàn cờ vua thì các bạn có thể à, comment phía dưới để cho mọi người cũng có thể à, nhìn vào đó để các người có thể học tập, tập thêm những kiến thức mới à, những cái kiến thức mới liên quan à, về văn hóa liên liên quan về vì công việc nó cũng ảnh hưởng đến công việc các bạn cái văn hóa là nó luôn ảnh hưởng đến công việc nha các bạn tại sao tại vì trong cái công ty thì nó phải thi theo có có cái văn hóa của công ty các bạn đi làm cũng vậy các bạn phải à, đi theo cái văn hóa đó cái văn hóa mà nó cởi mở thì các bạn mới cởi mở được còn cái văn hóa mà nó không cho cởi mở thì các bạn à, không cho cởi mở được à, giống như có những cái công ty mà các bạn đi làm làm hoài không có lên được không có lên được không có nào lên được các bạn ví dụ các bạn giỏi cỡ nào à, giỏi thì à, cũng không thể nào mà tiến tiến thân được các bạn tiến thân được à, cho nên là à, đó là sự gò bó à, giống như các à, gò bó giống như con tốt vậy đi tới thế tới cuối rồi là hết không còn làm gì ăn gì được nữa là bỏ đó giục bàn cờ đó à, chứ còn còn thằng kia là mà các bạn vô làm tốt các bạn đi tới cuối bàn cờ các bạn sẽ được phong phong chức nha các bạn vui chết thì hết rồi nhưng mà có thể phong hậu đó. thì à, đó là văn hóa ngày xưa thì à, nó à, như mình nói nó là xưa rồi thì à, bên xưa thì tây hay là đông thì cũng là vua vua thì mới cũng là chùm đó. nhưng mà có một điều đặc biệt là trong cái quyền hạn của người phụ nữ à, nữ hoàng thì có cho nên là à, có trong bàn cờ à, có hoàng hậu còn nghiêng về à, phương đông thì không có nghe các bạn có nghĩa là phương đông cái mình nghĩ là thậm chí tới ngày nay thì cái quyền lợi của người phụ nữ mặc dù ở trên trên trên pháp luật trên uh, truyền thông thì nó thì là coi như nam nữ ngang nhau là do học học từ phương tây nhưng thực tế xã hội thì chắc có thể là nó cũng không đạt được uh, như vậy đâu đó, thì uh, tại vì đó là văn hóa mà nếu mà mất đi văn hóa thì ví dụ như người phương tây à, hay là người phương đông Ờ, ờ, người phương đông mà hoàn toàn xài văn hóa phương phương tây thì nó là người phương tây chứ nó không phải là là người phương đông nữa đó, mặc dù các bạn là người da vàng tóc đen nhưng mà nó vẫn là người phương tây à, ờ, là mình đã nói về văn hóa chứ mình không đang nói về cái cái cái cái, cái tộc người nha các bạn về cái con người các bạn giống như phương tây á tây cũng có da đen à, cũng có da này da kia rồi, rồi, rồi, rồi tóc vàng tóc đen tùm lum chân các bạn chứ không không phải <laughs> chứ không phải là chỉ có da tóc vàng da trắng không hay là mắt xanh không mắt đen cũng có nữa đó thì à, nó tùm lum à, rồi phương đông của mình thì nó hơi chuyên hơn chuyên hơn chỉ có khác biệt một vài nước giống như mắt một mí hai mí hay là à, vậy thôi chứ còn à, nhìn chung là giống nhau nhìn chung là giống nhau giống nhau hết hay là lo con bự con thôi lo con bự con thì đó không có chứ kể cả mấy thằng tây cũng có thằng nhỏ con nhỏ như việt nam vậy chứ không phải là nhưng mà đa phần thì bự đó thì à, qua một cái à, bàn cờ thôi các bạn các bạn có thể nhìn thấy được à, một phần về văn văn hóa mà mình phương đây phương đông và phương tây nó khác nhau như thế nào và điều đó à, các bạn mình các à, các bạn có thể à, xe mình không không không nói phần nào tốt phần nào xấu bởi vì đó là văn hóa rồi à, thì các bạn có thể áp dụng được như thế nào hay là áp dụng như thế sao à, trong cái cuộc sống của các bạn trong cái công việc của các bạn à, thì à, các bạn à, có thể à, áp dụng vào à, dựa trên à, hai cái nhân quả đó mình đi đâu mình đi làm hay mình làm gì thì cũng phải có cái nhân quả đi theo thì nó mới ừ, lúc nào cũng vậy hết và cái văn hóa đó nó cũng ảnh hưởng rất lớn trong cái công việc của các bạn chứ không phải là ít đâu ừ. thì à, ừ đúng rồi các bạn à, còn một vấn đề nữa đó là cái trong cái bằng cờ vua đó cái quân hậu ứng kế ông vua thì có sức mạnh to lớn lắm các bạn sức mạnh to lớn đi ngang đi dọc đi, đi xéo đi một bước hai bước năm bước gì cũng được còn cái quân ờ, sĩ trong bàn cờ tướng á, thì nó chỉ có đi vòng vòng thôi có nghĩa là trong cái lãnh đạo của phương tây á, thì dưới cái thằng lãnh đạo phương tây là một thằng rất là giỏi các bạn thằng rất là giỏi các bạn có thể nhìn thấy trong công ty phương tây á ví dụ như thằng chủ nha thì dưới thằng chủ là thằng nào là thằng ceo thằng ceo nó sẽ rất là giỏi cực kỳ giỏi còn trong cái văn hóa phương đông á cái thằng chủ á là giỏi nhất còn dưới đó là toàn là tàn binh không à. dưới đó là tàn binh dở hơn nó mình nghĩ dở hơn nó là cho lên đường rồi <laughs> dở là nó cho lên đường rồi cho nên là các bạn cứ để ý đi ở dân quá phương đông thằng chủ hay là thằng giám đốc đó nó sẽ thằng dở nhất rồi xuống dưới những thằng kế cận bên nó toàn là định bợ hoặc là dở hơn nó không à chứ không có thằng nào giỏi hơn nó đó đó là một sự thật nha các bạn còn phương tây á dưới cái thằng giờ chủ á thì là thằng CEO thằng CEO là giỏi dưới dân dọn giỏi luôn giỏi hơn chủ thằng chủ không biết gì đâu ừ, còn thằng còn nếu mà ví dụ như phương đông á mà thằng giám đốc á, mà đi thảy cho thằng phó giám đốc làm á, là ỉa luôn là dưới không có làm gì nữa các bạn thấy chống dịch không đó, y gì luôn á ở trên nói rất là hay nhưng mà ở dưới là không có được cái gì chân có nghĩa là cái thằng ở dưới cái thằng mà kế bên à, vua là những thằng ở dưới kề cận bên vua thường là những cái thằng không có làm được cái gì cả nhưng mà nó lại được ở cận à, nó để gần nó giống như quân sĩ nó chỉ có sẹt qua sẹt lại trong cái ô đó thôi nó không có đi đâu được hết có nghĩa là cái gió công của nó yếu lắm nhưng mà nó được kế cận bên vua còn cái thằng bên vua kế cận bên vua của cái của cái đoàn cờ vua là hoàng hậu á kế cận bên vua là tung hoành ngang dọc năm bảy ờ, xa trường luôn võ công rất cao à, thì đó cũng là một cái ờ, điểm mà nó cũng ảnh hưởng mà mình có thể thấy được ở bên phía bên ngoài qua hai cái bàn cờ thì ờ, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe mình chia sẻ à, về văn hóa phương đông về văn hóa phương tây à, thì các bạn có thể rút ra được những cái à, cái gì được cho bản thân à, từ giáo pháp phương đông đó à, từ giáo phương tây có thể là trong giáo pháp phương đông nó cũng có những cái lợi à, của nó chứ không phải là không còn còn giáo pháp phương tây thì đôi khi cái mặt mà để cho à, ai cũng được tự do tự chủ vì thằng, thằng lính đôi khi nó cũng ào ào nó làm mình làm mấy thằng ship cũng chốt mặt thì có những cái hạn chế và có những cái uh, ưu điểm nhược điểm của nó thì nó tùy thuộc vào các bạn áp dụng như thế nào và cuộc sống của các bạn có thể là các bạn lấy được phương trong một chút lấy được phương tây một chút à, hay cái gì đó để cho cái cuộc sống của các bạn à, công việc của các bạn nó được thuận lợi hơn à, mình chỉ có chia sẻ đến đây bấy nhiêu đó thôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn